rồi giờ mỗi lần mà cô ấy giận lên cô ấy có có cấm túc không cái vụ hai chồng hả ừ <laughs> có cho à, nhịn không dạ nhịn nhiều lắm tính ra em là một trong những người đàn ông mà khổ nhất việt nam sao sao lý do sao, sao? lý do là em cưới vợ ba chia sẻ với em cưới vợ ba năm chứ thời gian hai chồng gần nhau rất rất là ít luôn tại vì khi mà trước khi cưới là mẹ vợ đang bị bệnh nan y à. đó nên là lý do cưới nhau cũng là như vậy rồi mẹ vợ mất xong rồi tới sinh con đầu thì ờ. à. nhu cầu không có nhu cầu không có làm sao có đứa thứ nhì <laughs> ừ, tại vì nó dồn nén nhiều quá ừ canh được một lần là có luôn còn ngưng dạ. nữa dạ ngưng nữa tại vậy nói em là khổ nhất việt nam mà nhưng mà bây giờ con bây giờ con lớn rồi vậy luôn vậy luôn không có luôn Chào hai em, mời hai em giới thiệu về dạ mình. Dạ vâng, à, lời nói đầu tiên thì em xin phép chào chị Hồng Dân, anh Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Dạ em xin tự giới thiệu em là Đỗ Hoàng Khải năm nay 28 tuổi à, nghề nghiệp là quản lý dịch vụ à, khách sạn ở Phú Quốc Kiên Giang à. và đó cũng là quê hương mà hai chồng đang sinh sống ạ. À. <laughs> Mời em. Dạ lời nói đầu tiên xin chào à, chị Hồng Vân, anh Quốc Thận với tất cả các khán giả trên trường quay. Em tên là Phạm Huỳnh Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em là kinh doanh online ở Phú Quốc kiên à. giang à. bây giờ mời hai em à, hãy cho chương trình được biết rằng là các em quen nhau bao lâu rồi và cái tình yêu các bạn nảy nở ra sao Dạ thì à, hai chồng em tính ra quen nhau bắt đầu đi học lớp 6 thì hai chồng học cùng lớp với nhau à, có cảm tình từ từ và nói chung là lớp 6 đã thích nhau rồi <laughs> dạ nhưng mà dạ. Khải ai là người chủ động coi như viết thư rồi dạ tên... em nhớ chắc là em tụi em thì học chung với nhau á nên là có cô hay tổ chức học nhóm á chị à. thì ảnh viết thư nhét viết một tờ giấy nhỏ để trong cái cuốn tập à. gửi cho em em à. xem trong đó anh kẹp cái hình ảnh trước anh tặng à. cho em à. trước xong rồi anh xin lại nhưng mà em chưa cho Ôi <laughs> xong rồi <laughs> giờ ra về anh anh ruột theo em anh anh xin anh đòi mà em mới là... lớp 6 rồi đó hả cái mối tình của em là lớp 6 á bây giờ ngoài cái việc là cho hình ra còn còn có cái gì nữa không dạ thật ra thì lớp 6 không chơi nữa xong lớp 7, lớp 8 thì cực kỳ ghét nhau à. do vợ em chơi mấy cái bạn à, ít học với là học không chịu học á nên là à, uống cà phê đó đây dạ ừ. nên em thì em không thích lắm cái hai chồng không thích nhau cái quá lớp 9 học lớp hoài với cái thân với nhau chơi lại rồi thích ừ. lại cái nhà vợ em như tại ngay trước cửa của nghĩa trang liệt sĩ phú quốc cái uh, hẹn hò trốn nhà rủ bạn bè là hay lên nghĩa trang chơi lắm à. tối 11 giờ đêm cũng ở trên nghĩa trang chơi hẹn hò trên đó nhưng mà cũng... vô nghĩa trang làm gì dạ vô nghĩa trang thì lên đó hóng mát nhìn cái view của thị trấn cái khung cảnh của thị trấn à. cũng có một số lần hai đứa núp mưa hẹn thùng nắm tay nhau dạ oh. sau đó sau là đó, nắm chia... được tay rồi đạt nắm, được mục đích rồi nắm tay rồi là thôi rồi là hết mưa đi về nhà sau đó có có nâng cấp địa điểm không dạ có, có... ở nghĩa trang hoài dạ có nắm tay xong là sau đó chia tay luôn dạ, ờ sạc vậy dạ, không nội dạ chuyện tình của em nó ly kỳ lắm lên cấp 3 thì không không có thương nhau nữa do em tính em hơi bay bướm tí có bồ mới dạ đúng rồi nhưng mà trong giai đoạn đó là hai đứa thân nhau lắm em có bạn gái mới em dẫn ra nhà vợ em chơi có thảo có bạn trai không dạ có có dạ. luôn rồi dạ. có kể cho bạn này nghe không dạ có cũng có kể luôn. chơi chung à, đứa thân nhau quá anh lớp chín lớp chín là chia tay nè dạ, chia tay mấy bao lâu dạ mấy. đến lớp ờ, đầu năm lớp 12 bắt đầu à. hai đứa quen lại với nhau ừ. sau quá trình chơi thân là chính thức quen lại và yêu đến bây giờ luôn là lớp 12 dạ nắm tay là lớp uh, dạ. dạ lớp chín nắm tay rồi hung đầu tiên là dạ thì là cái 2008 đó, đó là chính thức cái đêm đó đi hẹn hò xong hung nhau xong là quen lại chính thức luôn hung ở đâu nghĩa địa hay chỗ dạ không hung một điểm một điểm nó nó lãng mạn hơn là ở ngoài bãi biển à dạ, hẹn dạ. bãi biển cho nên dính đúng không <laughs> nghĩa địa là nghĩa địa nữa ừ. rồi lên tới sinh viên thì sao cái dạ. mối tình sinh viên của các bạn như dạ lên sinh viên thì nó gặp biến cố nữa nữa hả là cũng em nữa bay bướm nữa đúng không dạ Đó, và bị thảo phát hiện và chia tay nữa đúng không dạ đúng rồi lúc đó Thảo là kể sắp cho anh nghe tai luôn ông này ông bay bướm thì sao <laughs> ông quen mấy dạ, cô thì uh, khi mà lên đại học thì em ảnh không còn học chung với nhau nữa thì ảnh ở cần thơ em học ở hậu giang thì lúc đó cũng có một số bạn thích ảnh á à. rồi cứ đi học cùng lấy điện thoại của ảnh nhắn tin cho em là nói là ở trên đây anh có bạn gái này kia không không không thương em nữa này nọ gì đó rồi xong em hỏi ảnh có không ảnh nói cũng có xong rồi em đòi chia tay nhưng mà không chia tay được ổng không chịu đúng không ảnh không chịu thật ra thì không phải là quen kiểu như yêu nhau mà là em cái tính em là em thích giao lưu bạn bè ở đó vợ em chưa có lên với em học ở đó em buồn em, em học kiếp xá em buồn mà giao lưu với con gái không à không? dạ dạ. gái đi à? chơi bạn bè chung lớp xong rồi thích nhau thì uống nước thôi chứ cũng không có bất cứ chuyện gì nó vượt quá giới hạn không làm gì mà mà Chắc phải là mà dùng, em không chia được dạ. chị nghe nhục kế luôn Đúng, dạ. thì đó để à, anh dùng khổ nhục kế anh đi xe đạp hồi đó thời sinh viên là phải đi xe đạp anh đạp xe đạp từ cần thơ xuống tới chỗ em học Ờ, ờ bao nhiêu km mười mấy cây số ha anh dạ, mười cây số mà đạp là đạp mỗi ngày hay là đạp tuần mỗi đạp tuần? mỗi ngày giống như là sau khi anh đi học về bốn năm giờ anh đạp xuống trời ơi nỉ em nhờ thôi nó là không bạn anh thôi chứ không có gì ừ. đâu ngày nào cũng vậy luôn dạ anh có làm cho em một cái hộp hạt tự tay xếp cho em đó. dạ một ngàn có hạt giấy xong là giống như tụi em hứa với nhau là ráng học này kia xong sau này ờ, mình ờ, học xong rồi á thì cũng tiến tới chuyện hôn nhân à. đó là em nghĩ chuyện đó nên là em không có chia tay được ừ. à. rồi lúc đó là em cầu hôn vợ em là năm dạ, thứ cầu mấy hôn thì ờ, khi ra trường rồi em làm việc tới năm 2016 thì em mới cầu hôn vợ em là nay lấy nhau được con cũng ba năm hả dạ ba dạ. năm rồi bây giờ nè cưới nhau thì cho hỏi nghe cái, cái đêm tân hôn Thế có gì đặc biệt không? Dạ đêm tân hôn thì hai đứa đã gần nhau rồi thì trước kia rồi thì đi tân hôn nó thật sự nó không còn quá hồi hộp nữa ừ. nhưng mà nó sẽ cuồng nhiệt hơn. Có <laughs> à, em bé chưa? Dạ có, em có hai cháu hai cháu rồi ba năm hai đứa <laughs> ba năm hai đứa bây giờ này anh ấy có tật xấu gì không à, chồng em thì uh, tật xấu ảnh là ảnh là người rất là kỹ tính sạch sẽ nên là cái chuyện trong nhà là mọi thứ anh làm hết mà anh làm phải sạch thì sạch mới được rồi ờ, ảnh um, hay ngủ mớ ban đêm tự nhiên đang nửa đêm ngồi bật dậy anh nói cái gì đó xong anh cười cười nhưng mà thì cũng thường xuyên anh diễn ra thường xuyên mà cái đó không phải thật xấu tật <laughs> xấu kìa nào cố tình mớ thì mới là xấu dạ xấu. rồi ảnh nóng tính đó cái đó đó cái dạ. đó mỗi lần nóng tính thế nào thể hiện nóng tính ảnh hay nổi nóng với con á nhất là con trai á giờ nó lớn rồi ừ. nó quậy mà anh nói không nghe là nhiều khi anh nóng nổi nóng lên là anh la con rồi nhiều khi đánh con luôn ừ đó dạ. nó xấu quá rồi tiếp tục à, chồng em chỉ có những tật xấu vậy thôi chứ ngoài ra là là chỉ có duy nhất cái tật xấu là nóng tính à nóng tính dạ. thôi đúng không rồi tới em đó khải tính xấu thì vợ em ít hiểu cái những cái nhỏ nhặt ví dụ như ờ, thói quen từ còn còn ở nhà với ba mẹ nên là ngủ nước kêu dậy thì vợ không chịu dậy sớm do đó là kéo em theo em ngủ nướng theo luôn <laughs> ngủ nướng dạ tiếp theo là vợ em ờ, hay có cái tính là nhờ vả à, <laughs> anh ơi anh giúp em cái này à, vi giúp chị cái này nữa là À, ở nhà ai ai cũng sợ vợ em chứ mà làm biến đó phải không <laughs> và vợ em có tính là hơi nóng đông đỏng đông đỏng lên á ờ, có ghen không em có ghen nhiều anh nhắc em mới nhớ ghen lắm em hay có chị nuôi em nuôi cái thứ trong công ty rồi bạn bè ngoài xã hội đi uống nước đi nhậu thì vợ em luôn về chừng cái câu là đi với ai khi nào về và thấy ai mà có đối tượng mà nguy hiểm quá thì dùng mọi cách để nếu giữ ở nhà không cho đi à, cách ly ra à. dạ rồi giờ mỗi lần mà cô ấy giận lên cô ấy có có cấm túc không cái vụ hai chồng hả ừ có cho nhịn à, không dạ nhịn nhiều lắm tính ra em là một trong những người đàn ông mà khổ nhất việt nam sao sao lý do sao, Trời sao? lý do là em cưới vợ anh, ba anh chia sẻ với em, em cưới vợ ba năm chứ thời gian hai chồng gần nhau rất rất là ít luôn tại vì khi mà trước khi cưới là mẹ vợ đang bị bệnh nan y à. đó nên là lý do cưới nhau cũng là như vậy rồi mẹ vợ mất xong rồi tới sinh con đầu thì à. nhu cầu không có nhu cầu không có là sao có đứa thứ nhì <laughs> tại vì nó dồn nén nhiều quá ừ canh được một lần là có luôn rồi ngưng dạ. nữa dạ ngưng nữa tại vì em nói em là khổ nhất việt nam mà nhưng mà rồi bây giờ con bây giờ con lớn rồi vậy luôn vậy luôn không có luôn sao sao kỳ em sao vậy tại vì bây giờ là ở nhà em chỉ có một mình em trong hai cháu thôi suốt ngày vậy đó cũng mệt mỏi nhưng mà là xanh xong ấy như là cái tiết tố thay đổi hay sao á không có nhu cầu như hồi xưa nữa trời ơi bây giờ ghen không cho người ta đi tầm bảy em bả mà giờ trời đất ơi rồi cấm ta rồi hỏi sao mà <laughs> nói nghe này xong đi bác sĩ tại nó giờ nó có những cái loại thuốc mà tăng cường tiết tố nữ mà ừ, có dạ. qua đợt này em lên đây em cũng nói anh anh phải mua thuốc cho em uống đi dạ. đi bác sĩ liền yeah. rồi uống thuốc vô rồi đó rồi ấy rồi làm cướp biển trở lại à. <laughs> rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì khải thì đó thay đổi cái đó thôi chứ còn dạ, gì nữa còn không còn không còn gì nữa dạ cũng còn giống như là bên cạnh đó thì cái tính nóng nảy của vợ em bớt nên lại bớt lại tại vì nó ứ cứ điều độ là hết quá. là là hết nóng tính hết nóng giận nè có nghĩa là vậy nè quá cực cái thân dạ, em hiểu dạ. không vừa chăm hai đứa nhỏ rồi dạ. quán xuyến chuyện gia đình á dạ. dạ. nó mệt mỏi nó không buồn nghĩ tới cái đó tới đó nữa nhưng mà đó là về cái tinh thần của em em không nghĩ thôi dạ. chứ cái thể xác của em cái cơ thể của em á dạ. em vẫn là người phụ nữ thành ra em không có được đồng đều dạ. thì bắt đầu nó sẽ nóng nảy nó sẽ đủ cái chuyện mà ừ. nó nó bị bốc quả dạ, lên dạ. dạ. Dạ. rồi bây giờ thảo mong muốn anh ấy thay đổi điều gì em thì ờ, đối với chồng em thì hiện tại là em cảm thấy rất hạnh phúc nhờ chỉ mong anh thay đổi là cái tính anh bớt nóng anh kiên nhẫn anh dạy con thôi thôi trời ơi hai bên đều nóng, nóng hết là đúng rồi bây giờ cái chìa khóa để dạ. giúp cho hai em trở nên bình thường trở nên đáng yêu cảm thấy tuyệt vời ở cuộc đời này đó chính là gì đi bác sĩ đi phải đi nghe bác Mẹ sĩ thảo nghe à, dạ. xin chúc hai em sẽ có sự thay đổi sẽ thăng hoa hơn nữa để làm dạ. cuộc sống yêu đời và tuyệt vời hơn nữa dạ. ha cảm ơn chúc hai em luôn luôn hạnh phúc dạ. à. dạ. em tên là Lê Thành Trung, em đến từ ờ, thành phố Tây Ninh uhm. Hôm nay em 26 tuổi ạ à. Em làm việc ở Vinhome Central Park oh. Nghề nghiệp của em là quản lý thể thao Thế còn em? Em tên là Thủy Tiên, em đến từ Phú Yên Nhưng mà làm việc ở Sài Gòn, hiện em đang làm ờ, công việc thư ký công trình Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Hai tụi em gặp nhau là cách đây 6 ờ, năm Em quen anh của vợ em trước hai anh em là sống chung cái dãy phòng trọ với nhau xong là khoảng một năm sau là vợ em mới ở dưới quyên vào đi học mới tình cờ là ở chung sớm trọ luôn mà lúc đầu em gặp là vợ em còn ốm hơn bây giờ nữa mà đen đen lắm nhưng mà có cái nét dễ thương lúc đó em nhìn nhìn liếc liếc hoài à liếc liếc hoài Thế còn em, em nhìn ảnh, em có liếc liếc ảnh không? Dạ, hồi đó là em mới vào Sài Gòn à, còn bỡ ngỡ lắm Lúc đó nhiêu tuổi? 18 tuổi Trời ơi, 18 tuổi đủ đẹp lắm dạ lúc đó thì à, em cũng chảnh lắm không thèm nhìn lại anh này đâu không để ý luôn ừ. rồi thì bao lâu thì hai đứa mới hẹn hò nhau tại vì cái phòng của anh của vợ em lúc đó đó là phòng tới ba người con trai lận mà phòng em là có mình em ở với chị em thôi ừ. mà phòng em lại có gác lửng nên anh của vợ em á mới gửi vợ em ở chung với chị em ở trên gác á mà em ở dưới đất chứ không có gì hết nha không có hỏi gì đâu mà tự nhiên nó không có gì đâu đúng không nào đâu giờ có gì đâu sao ai biết được đúng rồi ờ. anh của anh của em á là muốn né hai cái người kia à. Dạ. gửi qua cái người này ai về dính người này <laughs> người tính ông bằng trời mà tính. lúc đó trong xóm trọ em á là tới ờ, hai ba người đấy vợ em lặng. mà em là em may mắn hơn là em ở chung phòng nhắc cười ly nhì tốc độ mà được ưu tiên ưu tiên hơn nhưng mà cái khoảng thời gian ở trong nhà đó rồi mỗi lần mà leo lên lầu á rồi ừ hai đứa có thường xuyên vai chạm nhau rồi nói không gặp nhau gặp nhau đó ở trong nhà thì gặp nhau thôi chứ làm gì cọ sát rồi cái gì gì không nói ánh mắt à. va chạm nhau ánh mắt va chạm nhau hai tụi em ở chung với nhau là khoảng được gần 2 à, tháng là anh của vợ em biết hai người mới nảy sinh tình cảm lúc đó là anh vợ em mới à, tách vợ em đi ra ở chung với bạn của vợ em là con gái không lúc đó thì em cũng thấy anh này hài hước dễ thương nên sau đó cũng có phát sinh tình cảm giữa hai đứa ừ. nhưng mà lúc đó thì anh em ờ, vì lý do là chơi chung với ông này là lâu rồi nên cũng hiểu tính nết ông này như thế nào hồi đó ảnh đào hoa lăng là gái của tùm lum hết nên khi mà biết vậy á là anh ra sức ngăn cản không có cho em quen luôn cái lợi ghét ông này ra mặt Trời rồi hai anh em chơi thân với nhau dữ lắm ừ. cũng vì vợ em mà hai anh em nó mất thân luôn tới ừ. bây giờ luôn vậy đó hả dạ. lúc đầu là thân hai anh em thân mà đi chơi hay là ảnh có thể anh biết được một hai người bạn gái hồi đó của em luôn rồi ảnh trong cái những cái cuộc nhậu vui anh còn kêu là sau này em gái tao vô tao làm mai cho ừ. <laughs> còn nói vui vậy mà sau này vô chứ biết hai đứa thương nhau cái cảm cảm cản luôn sau khi mà tách ra ở ngoài ở riêng thì hai đứa lại à, dạ. đi đi chơi nhiều hơn nữa. rồi anh sao nó phát hiện nữa sau này là ảnh phát hiện hình trên facebook à, rồi sao nữa kêu vợ em về ở chung với ảnh với vợ ảnh để ảnh quản lý cho nó chặt hơn à, nhưng mà là chung cái sống trọ gần nhà nhà dạ, em luôn. gần cái cái phòng của em dạ, luôn dạ cũng gần ờ, phòng đó luôn lúc anh, anh ở đầu phòng em ở cuối phòng trở lại thì sao nói nghe coi lúc đó là cứ lén lúc ờ, nhắn tin qua lại vậy thôi chứ đi chơi thì hạn chế lắm rồi tại ảnh quản lý luôn ừ. rồi lâu lâu xin đi chơi thì ảnh mới cho chứ không là ở nhà học bài học bài không à nói nghe nè có khi nào mà bạn này lén la lén lút đợi anh chị của em đi vắng là anh anh đột nhập qua em em không? thôi em kể luôn đi à, à có à là có đúng không có đúng không có câu chuyện gì <laughs> là tại vì cái câu chuyện này là em giấu người anh của em tới bây giờ em chưa có kể mà rồi. hôm nay là trên sóng em kể luôn em yên tâm đi anh em ờ. không có mặt ở đây bí mật, em bí không có biết đâu đó. bí mật không biết đâu giữa cả nước biết à nếu mà đâu đó ông ngoài phú yên anh có xem chương trình này á thì lúc đó anh sẽ biết thôi ừ, nói vô đây đi nói vô máy là cái lúc mà anh chỉ còn ở trên này á là anh chỉ ban ngày thì đi làm cái hôm đó sau là xui là vợ em cũng ở nhà em cũng ở nhà phòng trọ lúc đó nóng lắm em mới đi toilet trong dạ. phòng em thì nó bị chị em đi mất tiêu em mới chạy qua phòng vợ em nhờ em đi toilet vô đi toilet thì em cởi áo ra xong rồi chứ chạy về hồi đã quên cái áo không có nhớ luôn ừ. tới chiều lại anh vợ em về mới vô phát hiện cái áo trời ơi la vợ em quá ừ, trời luôn có đánh không dạ không chị dạ, đánh là... không đánh mà la rồi lúc đó là vợ em đâu có dám nhận vợ em kêu mới nhắn tin cho em sao anh để quên cái áo bên này <laughs> lúc đó là trong xóm trọ có một cái người bạn mà thân với em lắm ừ. người bạn này thì cũng ổn ỉn xíu đó em mới nhờ luôn ơi mày qua mày nhận giùm tao đi <laughs> bằng mọi giá mày phải nhận giùm tao là cái cậu này nè cậu mới chạy qua mới nói với anh của bé tiên anh với vợ em á à. là cái áo này là của anh đó của em. rồi bị la một trận ừ. la một trận giùm em luôn bị la <laughs> vậy đó vậy phải cảm ơn cái bạn chủ nhiệm đó à. <laughs> nhưng mà rồi ờ. cái lần đó xong có giục cái áo đó luôn không em, vứt luôn không dám mặc cái áo nữa luôn chứ mặc mặc lòi đó à, tụi em yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau tụi em quen nhau đúng 6 năm cưới nhau mới khoảng 6 tháng à son quá <laughs> nhưng mà em làm cách nào để mà em chinh phục anh vợ của em em chưa chinh phục được mà anh chưa chinh phục ba mẹ vợ em vậy là câu chuyện này mới xảy ra thôi chứ đúng không ừ. ừ. dạ. vậy là từ trước đến giờ là em và anh vợ của em vẫn chưa có thể nào thân thiện như đó. như lúc trước đâu đó thì em với anh vẫn còn nói chuyện qua lại thôi nhưng mà hồi đó là hai anh em nó có cái gì đó ờ. thân dữ lắm ừ. đi đá bóng chung hay là đi chơi chung luôn nhưng mà bây giờ nó sức mẻ một chút thôi phải không chút, xíu thôi ừ vậy thôi nhân nhân dịp này đi đó, nhân dịp này đi nè nhân cơ hội này em có muốn nói điều gì với người bạn của mình hay không đồng thời bây giờ là người anh, anh vợ của mình dạ em muốn nói với anh vợ em là em sẽ về phú yên và em cũng muốn là anh em mình nó sẽ thân lại như ngày xưa có những cái trận mà đi đá bóng chung hay là đi chơi chung như ngày xưa vậy tính ơi à, nếu mà tính mà có bỏ qua thì chắc có lẽ là em phải cảm ơn chị Hồng Vân bởi vì dạ. chị Vân đã gợi ý một cái điều quá là thiết thực và quá là ý nghĩa phải không nào dạ. đầu tiên thực ra thân nhau rồi á thì chị, à, chị chị chị nghĩ vậy nè đã thân nhau rồi thì bây giờ cái chuyện nối lại cái tình thân đó nó cũng đơn giản thôi chứ không có gì dạ. tại vì thực ra thì trong cái thời gian mà tụi em lén lút lâu quá đó thay vì á, bớt lén lúc lại nói từ từ từ từ mí mí cho ảnh á nhiều khi ảnh anh không tự ái lén tới 5 năm lận em ờ, rồi mới lòi ra ông cũng hơi bị hụt hẫng do khoảng cách đó khoảng ừ. 5 năm ảnh về đó anh sống rồi chứ hai anh em cũng ít nói chuyện ừ. thì đó bởi dạ. vậy thay vì đáng nghĩ người ta phải nhắn tin thường xuyên ừ. đờ dạ nói nghe nè hai đứa cưới nhau về là 6 tháng còn quá son rồi đúng không chắc hai đứa đâu có tính xấu gì lòi ra đúng không cũng có dạ có dạ, anh có, có trời sao phần này chưa khí thế sao, sao đến cái phần này nó vỗ tay cái nào em á nha lúc em á là một người dân thể thao mà rất là mê đá bóng ừ. cái thời mà hẹn hò vợ em á là hầu như là đêm nào vợ em cũng leo lên xe mà ngồi đi theo để coi đá bóng hết ừ. bây giờ mới cưới về kêu đi theo coi đá bóng là thôi em không đi nữa ừ. kêu hơi buồn lắm em ở nhà ừ. tại hồi đó là thích coi sân lớn còn về chỉ thích coi đá sân nhỏ thôi <laughs> tò mò quá gì Bin hỏi gì Bin hỏi luôn đi à, Chị mời Bin quá Hai đứa bạn nhiêu tuổi rồi? Em 26 Chồng giờ em, em 24 26, em Anh cứ thắc mắc hoài cái chuyện đêm tân hôn <laughs> nó có gì đặc biệt đối với hai đứa không hay là nó nó bình thường đêm tân hôn đặc biệt lắm tại đám cưới em có hiểu câu hỏi của anh không đặc biệt hay là bình thường đặc biệt rất đặc biệt luôn. đặc biệt nghĩa là ý ý anh thuận hỏi tụi em á là tụi em có tân hôn trước chưa hay là bữa đám cưới rồi mới có tân hôn ừ. đó ý anh là vậy đó à Tới chưa người ta chưa có hiểu mà Nó để chồng nói đi, tiên đừng nói mắc cỡ lắm <laughs> Không có được, xin hoài mà không có được Là, là trước đó hôn hay là trước đó? Trước đó, trước Là dạ. giữ dạ. gìn luôn hả? Vợ em không có cho Giữ cho tới đêm tân hôn luôn hả? Dạ. Trời ơi, tiên hay quá, dạ. tiên hay quá Trời ơi <laughs> Rồi như vậy Cái đêm tân hôn xin cho không <laughs> cái đêm tân hôn đầu tiên thì xin không cho sao vậy dạ tại vì á trúng cái ngày em ờ, bị đèn đỏ <laughs> à, à, dạ à. thì đêm đó là em đi chơi bạn bè luôn còn anh này thì theo gia đình về bình định đi chơi chứ hai đứa không ở chung với nhau đêm đó luôn à mặc dù là đó mình cưới ngoài ờ, phú yên á là người ta có cho một cái khách sạn để hai vợ chồng ở luôn rồi ờ, ba mẹ cũng hỏi ủa sao cưới sao không ở chung với vợ mà vợ kêu thôi anh đi đi theo ba mẹ đi hôm ừ. nay em bị bệnh rồi ừ là không có ở trong cái phòng nguyên hương luôn không dạ, ngủ luôn không? em kêu trời 6 năm rồi cũng không được rồi thì thôi giờ anh cũng đi luôn hả là bị chọc bị người nhà ba mẹ hay là dòng họ chọc quá trời cưới ờ, mà không có động không ờ. ừ. ừ. Ờ. Em xong cũng... rồi đứa nào đi đường đứa nấy đó à ừ. rồi, rồi. rồi tuần sau mới được á thôi nhầm nhò gì 6 năm còn chờ được đúng không chứ 6 ngày đúng không nhưng mà chị hỏi nè sao mà em giữ gìn được hay quá vậy tại vì em cũng chưa xác định là hai đứa tới được con đường hạnh phúc như vậy ừ. tại vì lúc đó ba mẹ rồi anh chị cũng ngăn ra sức ngăn cản thì em nghĩ chắc là quen không được lâu đâu nên uh, ờ, anh cũng nhiều lần xin nhưng mà em không cho kiên quyết không cho dạ. nói chung cũng có xin mà cũng hiền lành á chứ gặp đứa không cho nhiều khi nó cướp <laughs> đúng không nhưng mà hiền cái mặt này thánh thiện mặt mày thánh thiện nè tại vì em cũng biết là vợ em quen hai nơi sau á lỡ ừ. mà không có đến được thì ừ. cũng tội cho vợ thôi vậy là tốt có rồi ừ. nhưng mà bữa ở tây ninh được rồi là mỹ mãn không mãn nguyện không <laughs> rồi đó mãn nguyện là vui rồi mãn nguyện là vui rồi. bây giờ cưới nhau về là bây giờ là chấp nhận những cái tật xấu của nhau đúng không càng mãn nguyện hơn nữa hồi nãy là mới khui cái chuyện là đá banh dạ ừ. là bây giờ thì còn cái gì nữa không nóng tính còn cái mặt gì mà nóng nữa hả vợ dạ, em mà đi làm về hay là bị cái gì trên công trường mà làm về trễ hay là nhiều việc hay là bị cái gì đó y như kiểu mà dặn cá chém thớt cái đó về mà em mà chỉ cần hỏi nhiều quá quạo quát em luôn ừ. rồi. rồi bây giờ tới em dạ anh ấy có bị bệnh hôi chân hôi chân dạ đúng rồi hôi chân lắm anh ơi tại vì cái tính chất công việc của ảnh là mang giày thể thao á ừ. cả ngày nên tối về mấy bữa nay trời lạnh nữa lại làm biến tắm làm biến rửa chân thế là lăn vô giường ngủ luôn em chịu không nổi <laughs> cái ngủ chế là lấy hai con mắm làm cho ông kẹp vô cái chân ổng đi hết hồi chân thành hồi mắm <laughs> lúc trước thì em còn dặn là đi làm về lại phải bước vô phòng tắm rửa chân ngay cho em à. rồi mới được ừ. lên giường còn không là hai đứa không mơ được ngủ chung đâu ừ. <laughs> nhưng mà có rửa thường xuyên không dạ cũng có lúc trước cũng rửa nhưng mà sau này thì trời lạnh thì anh lại làm biếng mấy bữa nay trời lạnh làm biếng <laughs> còn cái tật gì nữa không dạ có ảnh hay thải bơm <laughs> thải bơm suốt luôn đi chơi với bạn của ảnh là thôi ảnh coi nhiêu thú vui và thả liên tục vui làm bạn bè ảnh chọc em quá rồi. nhiều khi bạn bè hỏi ủa tiên sao em lại có thể quen một người như vậy được em chỉ biết xấu hổ em không biết nói gì hết bộ bơm em gài sẵn trong bụng em sao mà muốn thả lúc nào thả sao mỗi lần đi xe trên đường anh hở mà ảnh nhúc nhích cái mông một cái là em biết đúng rồi. gì là biết dạ, đúng rồi vậy là hệ tiêu hóa tốt ha tốt nhưng đó. mà nhiều lúc bực mình lắm chị ví dụ như ảnh đang ngủ mà em còn thức vẫn thả được luôn cái thả mà thả trong giấc ngủ luôn á nhưng mà mình không nợ đánh Lúc anh vậy. em đâu, em đâu, đâu có biết đâu, đâu. Hại, rồi, em đâu cái đó là cái cơ địa của mình mình đâu có biết được gọi là cái đó là tật bẩm sinh rồi thôi mình hư quá không có xếp dạ. vô tật xấu rồi xấu là chỉ có cái vụ này là bê bối đó, dạ. phải ngâm đó nhưng mà bây giờ đỡ rồi vợ em mua em cho tới năm đôi vớ lận mỗi ngày là một đôi thôi quá là em mất luôn rồi gì nổi đâu chị em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì dạ chỉ có bớt thải bơm đi rồi sao bớt được bớt bớt nó chết á gặp <laughs> em vậy em bớt được không lẽ lấy keo hai mặt dán lại <laughs> nếu mà nhiều khi là ảnh cố tình đó anh ảnh cố tình chọc à, cho em à, tức đối với anh đó là niềm vui mà thú <laughs> vui hả thú mà thiệt nè nãy giờ ngồi đây có thả bơm miếng nào không chưa đã cười quá đó không có biết đâu cái đồ đó là cho ăn rau nhiều để đỡ thả đó rồi dạ. Nghe. về thử đổi rau cho ăn coi à, còn gì nữa không siêng năng tắm rửa rửa chân nhiều vô <laughs> rồi còn em thì sao đừng có nóng tính từ đó giờ tất cả mọi chuyện là em đều phải xuống nước mà để hàng gắn hay là năn nỉ vợ ừ. nhưng mà muốn là vợ phải lắng nghe đỡ như mình có gây lộn với nhau hay là cái gì đó hai vợ chồng phải ngồi lại mà nói chuyện ừ. em nhiều lúc em ngồi em nói chuyện vợ em thì vợ em lại nóng lên vợ em bớt nóng lại là ok ok ok ok quá đẹp rồi không chị, chị thấy vậy nè chị thấy vậy nè tại vì hai đứa lấy nhau còn mới có 6 tháng trời thôi đúng không dạ đây đang là cái giai đoạn à. tụi em mình dung không hai cái viên đá nó là thô á nó cọ sát với nhau thì có những chỗ nó chưa khớp hiểu không ừ. thì bây giờ ừ. mỗi người á phải cố gắng từ từ á mình thích ứng mình tìm cách để mà những cái cạnh nó khớp lại em, em hiểu ý chị không thì mỗi ừ. người phải tự vận động để mà mình tìm cái cách nào á để mà vợ chồng nó khớp lại gọi là tối đa nhất đó thì sau khi tụi em làm được cái việc đó rồi á, thì tụi em có đủ điều kiện đủ kinh nghiệm đủ cái tình cảm để có thể đón chào thành viên mới là ừ. đứa con của mình ừ. tại vì sau khi đứa con sinh ra đó thì còn nhiều những cái chuyện nó kinh khủng hơn nữa bởi vì sao nó lại thêm một cái viên đá nữa ừ. góc cạnh nữa thì bây giờ hai vợ chồng lại phải tìm cách để mà làm sao để cái viên đá nhỏ đó nó khớp lại thành một khối thì ăn thua là mình tìm được cái điểm khớp lại với nhau yeah. Ừ. đó thì ờ, chị ờ, nghĩ là tụi em cố gắng ừ. trước khi có thành viên mới thì à, tự khớp với nhau trước đi nha yeah. Dạ. để đón chờ chứ anh anh pin là hay lắm ạ à. nhà bốn người rồi mà khớp khớp rợp luôn á <laughs> à, gia đình này hạnh phúc lắm á ông yeah. Dạ. bố này là tuyệt vời luôn đó ừ. ừ. cảm ơn Giang Vân dạ. à, Xin cảm ơn hai em Em tên là Hoài Thương, à, năm nay em 26 tuổi Hiện tại em đang là giáo viên à, Mời em Em tên là Thanh Hồng, năm nay em 26 tuổi Em cũng là giáo viên tụi em đến từ tiền giang ủa tụi em là dạy à, cấp mà dạ, cấp tiểu học dạ. tiểu học đúng không dạ. lớp mấy em à, thường thì dạy lớp 5 chồng em học dở hơn nên dạy lớp 2 thôi à <laughs> như vậy là hai em là chắc chắn là chắc là quen nhau từ cái thời thanh mai trúc mã đúng không dạ đúng rồi cách đây 8 năm thì tụi em quen nhau lúc là học chung trường đại học chung lớp wow. trời ơi quen 8 năm luôn rồi đó hả dạ rồi cộng luôn cái thời gian lấy nó là mấy năm dạ là dạ. tính luôn á là, là mới cưới đây là dạ, dạ cũng gần 5 năm gần 5 năm này rồi tình yêu của các bạn có đẹp không có lung linh không dạ cũng nhiều ý nghĩa lắm dạ lần đầu tiên á là em gặp vợ em là cái à, buổi đầu tiên của cái thời đại học á tụi em học thể dục thì em để ý ở trong lớp á thì mấy bạn nữ khác bình thường nhưng mà có mình vợ em à đi học thể dục mà mang đôi giày cao một phút như nè ừ. rồi người á thì nhỏ con mà lùn mà lại rất là nhoi cho nên là cũng có cái ấn tượng ban đầu đi guốc cao gót mà nhoi nó là mỏi giò dữ lắm luôn là <laughs> sao tại em không biết đó là tiết thể dục nên tính là lên đại học mình cũng ờ, điệu đà một chút ừ, ừ. cho nên mới mang dép cao gót ai ngờ là tiết thể dục <laughs> vô tình sao á thì ờ, phân chung tụi em chung nhóm thầy mới kêu là viết danh sách nhóm thấy ông này ông ẻo ông yếu yếu không có được mạnh mẽ mà sao ông viết chữ đẹp quá à giống con gái nên thấy ghét ừ ta viết tại em, ta tại em viết chữ không được đẹp ừ. cho nên ai viết chữ đẹp là em ủa nhưng mà học thể dục mắc mới gì viết chữ kêu viết danh sách nhóm á à. rồi cái ổng xung phong ổng viết à ừ. đẹp quá đúng không dạ đẹp lắm nhưng mà nhìn ổng là thấy có thấy ông đẹp trai không dạ không lúc đó ốm lắm ừ. giờ em nuôi mới được vậy á <laughs> như vậy đó cái ấn tượng ban đầu của hai bạn nói chung là không có tốt đẹp dạ. À, về hình thức với nhau đúng dạ. không đó. ông này thì thấy uh, bà này, này nhoi này thấy này thì thấy yếu, yếu ớt mà chữ đẹp ganh một chữ ganh bự thì cầm đúng không ừ, thì bao lâu thì mấy đứa mới bắt đầu là có tình cảm với nhau khoảng 7 tháng sau á người nào cua người nào dạ em cua vợ em điều gì mà em quyết định em cua cậu lúc trước á, thì ờ, em á, thì ờ, chơi bóng chuyền thì ở trường có tổ chức giải của khoa thì em có trong cái đội tuyển rồi ở trong em đánh em nhìn ra ngoài thì thấy vợ đứng vợ la nguyên một góc đó ai cũng nhìn hết la ai la em hả dạ cổ vũ cổ vũ, cổ vũ. Á. Dạ. À, dạ. tưởng đâu la la mắng bữa đó có dạ. đi cũng cao không không dạ bữa, bữa đó biết rồi không có đi quốc cao rồi nhoi nguyên một một một khúm đó luôn rồi em ở trong sân đang đánh mà lúc nào cũng phải nhìn ra đó ừ, mỗi lần ghi điểm nhưng em cổ vũ chồng em hay là ồ ờ, cổ vũ người khác dạ cổ vũ chồng tại lúc đó à. cũng hơi có cảm tình à. lúc đầu chơi chung nhóm thì cũng mày tao thôi ừ. rồi cái ổng đánh bóng chuyền á cái theo dõi ờ, hả? ông rủ đi coi à, ừ. rồi đi coi thấy ông này sao vô sân đánh muốn chuyền mà sao men ly quá à, dạ em la dạ. sao đâu thì à, lúc đó em được mệnh danh là la hét duyên nè. la hét duyên là <laughs> cổ động viên còn đây la hét dạ tại vì em la nó nhỏ em la không hiểu hú hú hú lên vậy đó cổ thương ơi cố lên thương ơi cố lên <laughs> rồi lúc đó là bắt đầu ấn tượng quá đẹp rồi dạ lúc đó nhìn ra thấy dễ thương lắm ừ, ừ, ừ. rồi quyết định dạ mấy ngày hôm sau nữa thì à, đi học em có hẹn với vợ em là đi ra ngoài giếng nước để nói chuyện rồi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau thì à, em mới nắm tay vợ rồi mới ừ. tỏ tình ừ. à, em nhớ rất kỹ ngày đó là ngày 19 tháng 5 2010 ồ ngày quá đặc biệt luôn á 19 <laughs> tháng năm ừ dạ trời ơi dễ rồi, mà em đã có cảm tình rồi dạ cho nên chắc chắn là đi chỗ luôn đúng không <laughs> rồi tình yêu của các em à, từ lúc không? đó là nó suôn sẻ nó nó nó, nó bằng thẳng dạ không dạ không tụi dạ em không. chia tay không biết bao nhiêu lần luôn á ừ. mà chia tay lâu nhất là khoảng thời gian bao nhiêu không có một tiếng mấy hai tiếng thôi thôi đừng có té chia tay không lẽ năm lần lần tiếng rưỡi tiếng rưỡi mà lý do gì ạ chỉ vì chuyện bóng chuyền thôi à thời đó vì bóng chuyền thì em thích ảnh nhưng mà do này ảnh mê quá nhiều khi đánh bóng chuyền bắt em ngồi đợi nó mấy tiếng đồng hồ vậy đó à, cái đâm ra em giận ờ Ừ, ừ. bây giờ chồng em còn chơi bóng chuyền không dạ con ngoài vợ ra thì còn có một thành viên nào đó cũng không thích em đi đánh bóng chuyền không dạ là mẹ vợ rồi ba mẹ em cũng không thích nữa <laughs> ủa nhưng mà tại tại, tại sao mẹ vợ lại giận tại vì à, lúc mà em cất nhà xong á thì có nhờ mẹ vợ xuống mẹ. ở nhà giùm sống chung một nhà thì tất cả mọi công việc mẹ quán xuyến hết ngay cả cơm tôi em ăn mẹ cũng phải nấu nữa cho nên là mẹ thích là muốn em ở nhà để phụ chăm sóc vợ thôi Vậy mà hả? giai đoạn đầu ở chung á thì cũng do là cái tính hậu đậu của chồng hay quên trước quên sau ừ. chưa có quen hợp tính thì cũng còn hay giận mẹ em giận thì mẹ ít nói lắm mẹ không có nói nói một lần rồi thôi à cái thùng rác dơ đó đi đổ đi nha cái chồng nói dạ để đó sáng không chịu đổ liền ừ. mẹ lôi cô mẹ đi đón ừ còn cái đỉnh điểm mà để hai dạ. mẹ con gây lộn nhau là, dạ. là cái chuyện gì là lúc ờ, em sinh bé được 3 tháng chồng thì cũng áp lực công việc đi dạy rồi ờ, đi đánh bóng chuyền để xả stress còn mẹ thì vừa chăm cháu vừa làm việc nhà này nọ cho nên mẹ cũng stress em thì mới sanh không khí gia đình lúc đó căng thẳng lắm bình thường thì em sẽ là người dung hòa giữa hai bên nhưng lần đó em cũng căng thẳng quá cái mẹ rầy chồng cái chồng trả lời lại cái em ở giữa rất là khó chịu em la làng lên là hai người không ai thương tôi hết á chồng với mẹ muốn làm gì làm đi không lo nữa cái bỏ lên lầu nằm khóc thì ờ, sáng hôm sau mẹ với chồng tự năn nỉ mẹ rồi mẹ với chồng về đó là lúc đỉnh điểm nhất là giận là hơn 2 tiếng thôi đó ồ giận lâu hết sức luôn tưởng là giữa mẹ với với rể là xung đột dữ dằn rồi mẹ bỏ về để tự hai chồng dạ, chăm sóc này kia nọ một cái kịch bản mình đưa ra nó dễ sợ cuối cùng nó được hai <laughs> tiếng kết thúc đó cả mẹ cái chồng tự lên năn nỉ bé này <laughs> vậy là nhiều khi á mẹ giận em là tại vì chắc là lúc cái tình cảm của mẹ dành cho con rể giống như con ruột luôn á nhiều ừ. khi bực bội nhiều khi này kia nọ rồi mẹ thương chồng hơn thương em đúng không dạ đó, như con ruột nghe, vậy đó. nhau á là nhiều khi mẹ bên chồng ừ. hơn không có bên em vậy tại tính ổng cũng hay năn nỉ mẹ mà như con nít vậy đó cứ lại à mẹ mẹ lại ôm mẹ nhõng nhẽo nói đeo theo chừng nào mẹ hết giận thôi nhõng nhẽo lắm nịnh mẹ lắm ở cái nào ờ. mà ôm chân rồi đu đeo như trời ơi ginh mẹ em lên luôn á kêu mẹ em là bé tuyết không à mẹ em là bé Trời ơi, vậy sao giận được trời bá vậy nên mẹ Không bao giờ giận lâu được đâu Trời ơi, ôm lại là một cái bé tuyết à. dạ. giận con rồi. Dạ đúng rồi Ở nhân đây thì em có muốn nói điều gì với mẹ vợ của mình hay không? Thì cũng thông qua chương trình thì em muốn à, cảm ơn mẹ Mẹ đã à, làm thế vai luôn của ba là lo lắng cho vợ rồi sau này lại lo thêm cho con rồi thêm hai đứa cháu nữa mọi công việc ờ, ngoại đều quán xuyến hết thì ờ, ngày hôm nay con muốn ờ, cảm ơn ngoại đã dành hết thời gian để bên con bên cháu và góp phần cho cái gia đình con thêm hạnh phúc con cảm ơn mẹ con lắm nói đi con yêu bé tiết lắm con yêu bé tiết nhiều lắm rồi cưới nhau như vậy thì chắc có lẽ là vợ chồng của em có những cái thật xấu gì không Dạ cũng có Cưới nhau thì phát hiện anh cũng càng mê bóng chuyền hơn nữa ừ. Ví dụ như hôm nay đi dạy về chiều anh sẽ đi đánh bóng chuyền Có khi hả trong sân không còn ai Giống như là hôm đó cuối tuần người ta về quê thì anh cũng chạy cả mấy chục km để về quê đánh luôn nữa Xa vậy anh cũng đi nữa Ồ vậy hả? Ghiền tới mức như vậy Đam mê đam mê quá rồi. Dạ ừ. Thì em mong anh là bớt mê bóng chuyền lại Ví dụ đó 7 ngày thôi giờ chừa lại cho vợ con vài ngày Được không? Ừ. Dạ lúc rồi thì em cũng đã tiết chế lại thì thường á ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì anh em dành ở nhà để cho vợ với con khi nào rảnh rang vợ cho đi thì em mới đi giờ giờ tới phiên hoài thương vợ em có cái tật xấu là giận mà bạn em hay nói là giận sản à, <laughs> ờ, giận những chuyện vô cớ lắm thói quen là tối là em phải chút ngủ ngon thì mới đi ngủ mà bữa nào em mà mệt quá em ngủ quên luôn là giật mình nữa đi 11, 12 giờ thì thấy vợ còn ngồi đó đó hỏi sao không ngủ vậy nói chưa chút ngủ ngon chưa ngủ oh, dễ thương quá à tới bây giờ vẫn vậy dạ còn nhiều lúc mà làm gì cho em giận á thì năn nỉ lần thứ nhất cái em ờ, cũng còn giận cái lần thứ hai thì em bớt bớt rồi cái, cái em giả bộ giận à, năn nỉ qua tới lần thứ ba cái là giận ngược lại em phải đi năn nỉ lại cái đó giờ em lầy quá người ta lầy lầy không mà lúc nào cũng vậy từ hồi quen cho tới bây giờ luôn thì mỗi lần mà hai đứa giận nhau á em đúng hay em sai em cũng phải xin lỗi trước xin lỗi giờ dạ vợ em còn cái tật nữa mê tiền sao tự nhiên em nói chị vậy Như cái đó bà vợ nào cũng thích hiểu cũng bị cái thật đó nhưng sao bà vợ nào cũng có thật đó chứ á không mà vợ em rất mê tiền có khi đang giận nhau đùng đùng vậy đó à, móc tiền được cái hết giận rồi cười lên cậu cười kìa trời ơi tự nhiên tự nhiên tả chị dân đây luôn á ở dưới này có mấy bà vợ nào có cái tật giống vậy không ờ à. em biết cái cái tật của chị rồi là khi nào chị giận em là em cứ đưa tiền cho chị đó <laughs> ơi mong muốn vợ mình thay đổi điều gì à, thương em chỉ mong muốn là vợ ờ, bớt giận lại thôi từ lúc em giận đó là do đi chơi bóng chuyện nhiều quá đúng không dạ đúng đó biết ngay mà chuyện phải trong gia đình em chị cũng biết liền luôn <laughs> bây giờ năn nỉ hoài anh ơi bớt cũng không bớt đúng không đúng rồi. bây giờ cứ giận phong long vậy đó ờ giận ờ tự ừ. suy nghĩ đúng sao mình không bằng trái banh vậy dạ. đúng, rồi. Ừ. đúng không dạ. bây giờ đẹp trái banh ờ buồn thì giờ không lẽ giờ đưa tiền mà không nhận thì kỳ ờ. mà nhận một cái mặt chù ụ thì không được đúng. mỉm à. cười cái đi nhận xong rồi giận giờ tiếp <laughs> <laughs> à, còn cái tật mà mê tiền thì thôi cứ cứ để đi để em có chiêu mà em à, giải quà à ừ chị thấy tụi em dễ thương quá trời ừ. chị em có bà mẹ vợ vậy là quá hay bé tuyết bé tuyết tuyệt vời quá luôn em ờ, có ba mẹ chồng cũng rất là tuyệt vời ừ. hai đứa em được con một hết ừ. Để mẹ em thì có mình nên không có thể theo chồng về quê nên tụi em lập nghiệp ở đây ừ. thì ba mẹ chồng tuần thì phải xuống thăm con thăm cháu một lần trời vậy luôn á mà tụi em dạ. quá tuyệt vời luôn vậy là tụi em quá hạnh phúc luôn thì ừ. bây giờ á cái vấn đề còn chút xíu xìu xiu nữa thôi là cái chuyện bóng truyền với lại cái chuyện mà hay giận ờ, phong long vô cớ đúng không ừ. thì giờ hai cái này là hai cái tỷ lệ thuận đó em à. em bớt cái này cái kia nó bớt liền chắc chắn luôn à. mà em tăng cái kia lên là này nó tăng lên là nó ngộ nó nó tỷ lệ thuận đó à. À, thay đổi chút xíu nghe yeah. Dạ. rồi yeah. chúc cho vợ chồng của hoài thương Ờ, lúc nào cũng thương hoài như thế này nha <laughs> à, dạ dạ à, em cũng có chuyện này tại vì sắp tới uh, kỷ niệm 5 năm ngày cưới cho nên là em cũng có muốn quà muốn tặng cho vợ ồ oh, hay quá tuyệt vời quá trời ơi đó chồng dạ. quá là dễ thương quá trời ơi còn đứng lên em nhận tiền cái này còn hơn tiền nữa nhận đi chắc ổng nhào vô ôm hôn luôn á thiệt á à, anh cảm ơn em là trong 5 năm qua em đã dành hết cái thanh xuân để dành cho anh và hai người con sắp tới 5 năm ngày cưới anh có món quà muốn tặng cho em trời ơi hột xoàn trời cái này tôi thích hơn tiền nữa rồi ôi dễ thương quá à. trời ơi ôm hôn liền trời ơi ôm hôn rồi cảm động